nào khi buông tay nơi nào chôn bước chân nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa nơi nào cho hai ta mỗi lúc tay ngã đến nhau nơi có phố hay sang chiếc lá màu ngày cuối đông từng cơn gió lạnh tìm quên màu sẵn mơ Rồi còn muốn nói gì không em hay không thể Rồi nên hiểu sao đây em khi mình còn gần kề Ai sẽ nói trước, ai sẽ im lặng Ai sẽ nhường bước, hai chúng ta phải hiểu rằng Mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát Anh hoặc em, có lẽ nên dứt khoát Mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu Không nên một lần nữa chạm phải những nỗi đau Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy Để cho bóng tối đi ngang con nơi này Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ chạm vào nhau tận sâu ta là trong hư vô dù chỉ để biết hàng dẫu có cố gắng hẳn là những gì đã đổ vỡ và dẫu còn đi lại qua những lỗi lầm đó thì vẫn kết thúc chỉ đóng dấu có câu chuyện một với một nơi nào chung bút chân nơi nào màu sáng mai cách làm sật nhịp khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng chút cảm xúc lắng đọng những suy nghĩ viển vông lội tàn giữa đêm đông làn khói nào du nhẹ nơi cõi lòng chỉ cần anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất giữ lại cho riêng mình những thứ được và mất im lặng khi thời gian trôi hững hờ im lặng khép mình với những vần thơ im lặng bên một bài hát tăng dở để một ngày tình cờ giữa dòng người tấp nập thấy nhau nơi góc phố ta còn bước lại gần bỏ bóng khoảng cách Mỉm cười hướng về nhau Không một lời oán trách Liệu còn như lúc đầu Hay vô tình quét qua nhau mà không thể nói một câu Giọt nước mắt kia che giấu để giọt bất cho gọi là mọi thứ đã tạm biệt giữ anh thêm dù cho thời gian chắc sẽ chẳng thể cảm nhận được một điều gì đó chính em